Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay thì Toàn sẽ à, tiếp tục review cho cả nhà trung tâm à, huyện Đồng Phú nha. Và hiện tại chúng ta đang đứng ở đây là ngay chỗ siêu thị Comac này và thế giới di động. Thế giới di động thì bên tay phải này bên bên đường. Ở phía trước này của chúng ta là FPT nha cả nhà. Nói chung là kinh doanh buôn bán à, kinh doanh buôn bán và thế giới di động này. Còn phía trước đây của chúng ta này là đường DTP 01 đây là buổi tối nha hiện tại bây giờ là 6 giờ 30 hôm nay là ngày 15 à, tháng 9 2022 à, cái nhà thấy á, cực kỳ đông nha đây mình cho cái nhà xem cái bên uh, có mắt luôn nha ở đây là siêu thị có mắt này cái nhà thái này buổi tối cái uh, cực kỳ sáng và cực kỳ đông thì uh, ngay mình đứng ngay vị trí này là ngay vị trí là có mắt này bên này là FPT này à, còn à, phía bên tay phải này của chúng ta là đường delta B41 thì có thứ chế chế động nha cả nhà lát nữa mình chạy chị vòng vòng ở đây cho cả nhà thấy nha ở phía cái chỗ cái góc xa xa kia chỗ đó đó kia là văn phòng công chứng Đỗ Minh Cường ở đây à, buổi tối mình thấy cực kỳ là nhộn nhịp cho nên là ai sinh sống tại đây thì à, có thể là một trong những cái à, nơi lý tưởng của chúng ta mua đất ở đây nha cả nhà nói chung là chúng ta vừa đây chúng ta sinh sống bây giờ cả nhà hãy theo chân toàn nha đi xung quanh ở đây xem đó là buổi tối nó sẽ có những cái gì và đầu tiên thì mình sẽ mình sẽ đi dạo ờ, lên DTP 41 trước đây sau đó mình về lại Mắt và sau đó là mình về là nói chung là cũng xung quanh đây thôi Toàn cũng làm nhiều video rồi à, thì ờ, không biết là cả nhà có để ý hay không nếu mà cả nhà có để ý á hoặc là cả nhà có có xem á và cả nhà quan tâm đến cái, cái uh, à, đồng phú này của mình à, tức là xác định mà vừa đã sinh sống thì cả nhà cứ xem video của mình rồi ờ, nó sẽ không có nó sẽ có ích cho cả, cả, cả nhà đâu chứ không phí thời gian cho cả nhà đâu nha cả nhà cứ xem video của toàn nha rồi thì bây giờ bắt đầu từ ờ, FPT đi ha toàn sẽ di chuyển ờ, đi vòng qua cái khu vực siêu thị Comac à, chúng ta có thể đi phía sau của siêu chợ đây đây là siêu thị FPT này Ờ, chuyên bán điện thoại nha cả nhà cả nhà biết rồi nha rồi chúng ta đi ờ, vòng qua phía sau này thì chúng ta ngay chỗ vị trí này thì có ờ, Đỗ Mạnh Cường này à, bên này là cả bên hông của cái mắt này các nhà thấy không ạ Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy vòng một vòng đi ha một vòng thì chúng ta rẽ phái đi ha rẽ phái quyết định rẽ phái đi ngay góc này thì có quán cơm niêu này cũng mới mới này ngày xưa không có đâu cho cả nhà nếu cả nhà mà xem video của toàn thì cả nhà thấy có ờ, salon tóc này cũng mới mới nha cả nhà rồi có shop quần áo luôn này đây đặc biệt là cái quán cà phê Jojo mà nơi mình toàn hay uống cà phê còn phía bên kia trước chúng ta là coffee hoàng gia á, là còn mới mơ mới mới nha cả nhà cả nhà thấy không ạ rất sầm bút đúng không ạ rồi bên tay phải này của chúng ta đây có câu lạc bộ bia cường thịnh 68 cái này ờ, câu lạc bộ bia này cũng mới mới luôn cực kỳ gì sầm ớt hiện tại ở đây thì anh em vào ủng hộ cực kỳ nhiều mình uh, biết đánh pizza nhưng mà mình cũng chưa vào đó tức là xung quanh khu vực này các nhà thấy không ạ nó thay đổi cực kỳ nhanh nha thay đổi cực kỳ nhanh ở phía trước đây của chúng ta là tập dt một và chúng ta hiện tại chạy đường này nha chúng ta sẽ chạy đường này cả nhà cứ xem video này của à, của Toàn đi à, thực sự là có ích cho cả nhà đó đây các nhà thấy không phía trước này cực kỳ sầm bốc đúng không hôm nay toàn đi công việc á à, sẵn toàn quay video cho cả nhà cùng xem luôn không biết là sẽ cả nhà có có có sẽ hay xem video của toàn hay không nếu mà xem á thì cái uh, ngay vị trí này thì toàn cũng review cực kỳ nhiều bên tay trái của chúng ta là có thế giới di động cả nhà cả nhà thấy không ạ bên tay trái thế giới di động này còn bên tay phải của chúng ta là chợ độc phú này thì, thì đối với buổi tối thì ở khu vực chợ này bán à, đồ ăn uh, dọc đường nói chung là nướng xương que hay là nói chung là mấy món nhậu sơ sơ bún hủ tiếu này kia cực kỳ nhiều luôn rồi bên tay trái này thì của con đường này là có bách hóa xanh đó, cả nhà thấy à, tối là bật đèn lên chúng ta mới thấy cái đồ sầm ớt đúng không ạ và nếu mà có nhu cầu mà vừa đây thì cứ liên hệ cho toàn nha vừa vừa khu vực này sinh sống á thì cứ liên hệ cho toàn bây giờ chúng ta sẽ sẽ đi à, vèo lại một lần nữa tôi review trên một đoạn ngắn ngắn này thôi còn nó còn rất là nhiều đoạn khác đó mình review nhưng mà à, toàn thích làm cái đoạn này cho cả nhà xem cả nhà xem cái nhà có thể nó biết được là sự phát triển của của của đập phú thực sự là toàn lên đây từ à, cuối năm 2020 à, và đến bây giờ thì nó cũng thấy cái sự phát triển cực kỳ nhiều à, nhưng mà đó mà uh, cảm nhận được thì cái nhà phải ở ở đây phải ở đây và phải ở thời gian lâu thì mới phát triển mới mới thấy được cái, cái độ phát triển bây giờ chúng ta đang chờ đèn xanh đường đó đây và bây giờ chúng ta sẽ vào uh, à, vào trái vụ trái nếu đi thắng thì chúng ta sẽ qua trung tâm à, hành chính á nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi vẹo lên cái đường uh, cái chỗ có mắt với, với FPT luôn sau đó chúng ta đi đi vừa à, chúng ta sẽ đi vừa cho cả nhà thấy nha tôi chạy vòng vòng đoạn ờ, một đoạn ngắn tầm khoảng cỡ ờ, chưa tới một ừ, km ở, à, ở khu vực đường này nhưng mà nó cũng uh, có thể là giúp cho cả nhà xem video á cái nhà mà quan tâm đến uh, huyện đồng phú tỉnh bình phước này của cho chúng ta thì cái nhà um, sẽ biết được nhiều thứ như uh, coffee ba bé này cũng mới này cũng mới mới này mới mới hơi hồi xưa còn có cái, cái cà phê về nhưng mà bây giờ đói rồi rồi như phía trước thì chúng ta lúc này chúng ta đi ngang qua rồi đúng không bây giờ chúng ta về lại chúng ta được cảm nhận bên tay phải có cho ngân hàng Adibank luôn này cả nhà rồi nếu mà chúng ta đi à, đi đi rẽ phá đây vào thì chúng ta có hai sáng khói này và trong này cũng xăm bút nha cả nhà đó cả nhà thấy không đây đây bắt hết xanh này à, chờ hệ thống sửa này ở đây cực kỳ xăm bút nha có điều kiện thì toàn sẽ đi vào một cái đoạn uh, nhánh nữa thôi lát nữa Tùng đi luôn đây cho cả nhà thấy Tùng đi tới đây xong rồi Tùng chụp hình rồi xong rồi Tùng đi luôn cả nhà thấy nha chung là Tùng vay um, cái con đường này uh, ban ngày cũng khá nhiều rồi thì bây giờ vay ờ, vay vào ban đêm vào thời điểm này là Tùng vay đúng uh, đúng đúng đúng đúng video này là đúng là ban đêm đầu tiên này cả nhà xem thấy hay thì ý, ý nghĩa cho mình mà muốn đầu tư thì cứ liên hệ cho Toàn đi số điện thoại của Toàn là 0972332894 nha cái nhà cơ thớ là cái nhà cơ thớ là, là liên hệ cho toàn theo số đường thoại này đây đây là có mắt này đó cái nhà thấy không ạ bây giờ toàn sẽ đứng ra toàn chụp hình cho cả nhà nha nào đứng ra toàn chụp hình nha rồi uh, toàn sẽ đi dạo một một đoạn nữa tôi sẽ đi dạo một đoạn nữa cho cả nhà cùng cùng cùng xem nha phía trước thì chúng ta là nó nó kinh doanh buôn bán rõ ràng luôn kia này và bây giờ chúng ta sẽ à, đi tiếp nha cả nhà chúng ta đi tiếp vào khu vực chợ thì cả nhà thấy là cận cảnh luôn là ở chợ này người ta buôn bán như thế nào và khách khách như thế nào như ở đây là cái quán cà phê này ban ngày thì đông khách hơn nhưng mà đó lại thì ban đêm là khu vực chợ này cái sân bớt này đó các nhà thấy không ạ khách vào ăn uống khá là nhờ, khá là đông đó. bán gà xương ve chân gà trứng gà nướng à, mình không làm ẩm thực nhưng mà mình vay video này thì cả nhà muốn, muốn ở đây mà cả nhà muốn thì biết chỗ này đủ mua nha cả nhà cái tán này anh chân gà nướng nói chung là đồ nướng ờ, xương quê rất rất là nhiều rồi à, bây giờ chúng ta sẽ đi à, ra một đoạn đi chúng ta sẽ vẹo ra chỗ đường mấy ờ, bách hóa xanh này chúng ta sẽ ra bách hóa xanh này nha thì chúng ta lên con đường ờ, đường đường này thì toàn chưa biết đường gì cứ đi lại rồi rồi, rồi biết phía trước thì chúng ta có bánh kem này dù chúng ta mua bánh sinh nhật thì cũng có luôn này rồi chúng ta đi vào bách hóa xanh này nha tại đây là bách hóa xanh này chúng ta đi thẳng vào con đường này à, thì ở trong đường này cũng rất là phát triển quán cà phê rồi cũng khá là nhiều và giờ nếu mà đi thẳng qua đây là trung tâm hành chính nha cả nhà à, có kỳ dương này là thẩm mỹ này rồi ở đây quán cà phê mở mở ra hai bên đông lắm cực kỳ đông luôn à, toàn không biết đường này là đường gì nói chung là đường nhánh bên hông của ờ, bách hóa xanh thôi toàn chỉ biết vậy thôi còn chính xác là đường gì toàn không biết ở đây có chợ hải sáng rồi luôn kìa nói chung cà phê coffee tiệm bông tóc cà phê mới là cực kỳ nhiều luôn đó, cái nhà mà vừa đây thì cái nhà chắc là là là chất mơ chất mật ở khu vực này luôn cái nhà phát triển nhanh quá phát triển cực kỳ kỳ đông luôn á rồi bây giờ chúng ta đi thấy vào ở bên trong kia á là tới cái cái đường đường lớn lớn của trung tâm hiện hình ờ, của của, của hiện Đồng Phú á thì tới đó thì toàn xin phép được uh, dừng video nha toàn xin phép được dùng video uh, toàn sẽ làm những video khác ở đây ngay vị trí này là quán trà chanh của uh, bên bên bên bên bên anh em của mình mở này đó, ở đây là quán trà chanh anh em mình mở này cho nên nó là anh em có mua, uống thì ủng hộ nha đây ngay con đường này là đường toàn cũng không biết đường gì tại vì toàn ít làm đất ở trong khu vực này đó là đường lớn này chúng ta chỉ thấy à, bên tay phải đây đây chúng ta chỉ thấy ở bên tay phải và chúng ta ra ngay vòng xe trung tâm huyện Lộc Phú này à toàn định uh, dừng lại tuần tướng, tướng chỗ này nó còn ấy à, uh, mà vẫn còn sáng điện như thế này thì chúng ta đi một đoạn xong chúng ta dừng ha chúng ta chạy tới ngay vòng xe chúng ta dừng à, bên tay phải đây hồi xưa có cái quán cà phê nhưng mà sao bây giờ ờ, không mở cà phê nữa chắc là chủ uh, chủ dẹp ờ, chủ thanh lý các bạn người sau ai ai muốn thơ thì thì lại đến thơ cũng được cả nhà à rồi đây đây đây đây ngay đây là ngay vòng xe nè cả nhà cái vòng xe nha nó toàn chạy ra đường để tb bốn một luôn cả nhà thấy luôn ban đêm không biết là video có nhìn rõ không ta ngay vòng xe này rồi chúng ta đi ra đường chính này này cả nhà thấy cái nhà phía trước không cực kỳ to cái nhà đấy nghe nói là là, là đại gia đắp ở đầu phố này bao la rồi phía trước kêu chúng ta là trung tâm ờ, cái cống của ờ, trung tâm huyện đồng phú này phía trước đây là cổng của trung tâm huyện đồng phú nha và ra đường DT741 rồi như vậy thì toàn chưa kết thúc video này được đó toàn uh, ra cái cái cái DT741 một, một đoạn rồi toàn sẽ kết thúc video nha chung là ngẫu hứng lên là vay cho cái nhà cùng cùng xem cùng biết được khu vực này như thế nào không ờ, à, mà đỡ mà uh, sau này có mua đất thì cũng cũng hiểu được vị trí địa lý cũng như là hiểu được cái khu vực này như thế nào thôi nếu tới đây thì thì toàn cũng xin phép dừng video à, phía trước này đèn xanh đèn đỏ rồi thì các nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha à, theo cái hướng mà hiện tại toàn đang đứng đây nếu mình rẽ trái thì chúng ta sẽ qua đồng xoài còn chúng ta rẽ phải thì vừa bình dương nha cả nhà rồi mọi thông tin chi tiết thì cứ liên hệ cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 muốn mua đất đầu tư ở khu vực này hết mua đất ở đó mà xây dựng ở thì cứ liên hệ cho toàn số điện thoại là 0972 332 894 nha cả nhà à, cả nhà xem tới hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha Ờ, hẹn gặp lại và chào cả nhà